Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 8 tháng 5 năm 2021, tức ngày 27 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Thìn hôm nay là Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn, Nhâm Tý. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Trong ngày hôm nay tam hợp cục trợ mệnh giúp cho người tuổi Tý có một ngày thuận lợi và suôn sẻ bạn nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Chính quan tương trợ, những dự định mà bạn ấp ủ từ lâu có thể nhân cơ hội này mà đẩy mạnh và phát triển luôn. Đây là cơ hội hiếm có để bạn có thể bộc lộ hết năng lực tiềm ẩn của bản thân, khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Tuy nhiên, ngũ hành thủy thổ xung khắc lại khiến chuyện tình cảm của của người tuổi Tý chẳng được như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ âm ỉ lớn dần lên và có thể bùng nổ chỉ vì những lý do đơn giản nhất. Hai bạn hãy cùng nhau chia sẻ và lắng nghe thì mới mong xử lý được tận gốc vấn đề. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân. 2. Tử vi tuổi sửu Tử vi hôm nay dự báo người tuổi sửu sẽ gặp không ít xui xẻo trong ngày có thương quan giáng mệnh. Sự hiếu thắng của bạn có thể là một trong những nguyên nhân khiến thành công hiển hiện trước mắt rồi bỗng tan thành mây khói. Hãy tiết chế bản thân, luôn có tinh thần học hỏi cầu tiến thì cơ hội sẽ lại đến với bạn thôi. Sửu thìn tương phá, có kẻ tiểu nhân đang lăm le muốn chiếm giữ vị trí của bạn. Chỉ chờ bạn mắc sai lầm là ngay lập tức tổng tấn công không ngần ngại. Thay vì so đo tính toán với họ thì tốt nhất bạn nên tập trung và chu toàn công việc của mình, để họ không có lý gì để bắt bẻ bạn thêm nữa. Để công việc được hanh thông thuận lợi hơn, người tuổi Tý nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt để xuất hành. Theo đó bạn có thể đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp tài thần, tránh đi về hướng Hắc thần là hướng Đông giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Dậu. 3. Tử vi tuổi Dần. Người tuổi Dần có thiên ấn độ mệnh thúc đẩy nên vì thế mà phát huy năng lực sở trường của bản thân, đặc biệt với những bạn làm trong các lĩnh vực như nghệ thuật, nghệ sĩ, y học hay dịch vụ. Đây là cơ hội để ghi điểm với cấp trên, hãy tận dụng để mở đường cho con đường thăng tiến của bạn nhé. Dần thìn tương hội, bạn thật may mắn vì có được bàn tay quý nhân giúp bạn trong ngày thứ 4 này. Quý nhân có thể giới thiệu cho bạn những đầu mối hợp tác làm ăn mà bạn đang mong chờ bấy lâu. Quan hệ xã giao hài hòa đến vậy nhưng chuyện tình cảm lại khiến con giáp này phải đau đầu. Sự lạnh nhạt của bạn trong thời gian qua có thể là nguyên nhân chính. Đừng chỉ mãi mải mê công việc mà bỏ bê không quan tâm đến người ấy như vậy, khoảng cách là kẻ thù lớn nhất trong tình yêu đó, bạn biết không? Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, người tuổi mão sẽ gặp không ít rắc rối trong ngày có mão thìn tương hại như hôm nay. Chỉ một sơ hở nhỏ khiến mọi nỗ lực công sức trong suốt thời gian qua của bạn phải đổ sông đổ bể. Hãy cẩn trọng trong từng hành động bởi xung quanh bạn không ít kẻ muốn nhìn thấy bạn thất bại đâu. Cũng may có chính ấn trợ mệnh mà bạn có thể nhanh chóng vượt qua những thử thách. Hãy nhớ đừng quá bảo thủ và cố chấp, những người khuyên của mọi người có thể giúp ích cho bạn rất nhiều trong thời điểm này lắng nghe và suy xét kỹ càng mọi ý kiến để có được câu trả lời chính xác cho bản thân nhé. Ngũ hành mộc thổ xung khắc, người tuổi mão nên nói ít hơn trong ngày hôm nay. Thay vì đôi co tranh cãi cho bằng được thì hãy bình tĩnh lắng nghe những suy nghĩ của người ấy. Sự nóng giận lớn tiếng trong lúc này chính là mùi lửa nhấn chìm mối quan hệ của hai bạn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi. năm Tử vi tuổi thìn, Người tuổi thìn sẽ nhận được những tin vui tài lộc bất ngờ trong ngày có thực thần chiếu mệnh này. Tuy biết rằng những nỗ lực của bạn rồi cũng sẽ có ngày được đền đáp nhưng bản mệnh không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy. Khoản lợi dù nhỏ thôi nhưng sẽ là cứu cánh cho bạn trong thời điểm khó khăn này. Nhưng chuyện vui này cũng chẳng thể khỏa lấp những buồn bực trong lòng của bạn. Thìn Thìn tự hình khiến những bất mãn trong bạn ngày một dâng cao, có vẻ như bạn và cấp trên cũng như đồng nghiệp vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Hãy nói ra suy nghĩ của bản thân trước khi những áp lực tinh thần này ảnh hưởng đến kết quả cũng như hiệu suất công việc của bạn nhé. Chế độ ăn uống ngủ nghỉ không khoa học có thể khiến bạn gặp một số vấn đề về sức khỏe trong ngày thổ khí vượng như hôm nay. Bạn có biết thiếu máu có thể khiến cho tình trạng mệt mỏi của bạn ngày một nghiêm trọng hơn không? Hãy quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nữa nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ ngũ hành hỏa thổ tương sinh, các mối quan hệ xã giao của bạn trở nên hài hòa hơn. Bạn trở thành trung tâm của các cuộc nói chuyện, sự cởi mở của bạn thu hút ánh nhìn của những người khác phái. Tuổi tỵ độc thân sẽ sớm tìm được một nửa tâm đầu ý hợp với mình thôi. Còn nếu đã có đôi có cặp, người ấy sẽ mang đến cho bạn một bất ngờ nho nhỏ, chắc chắn sẽ khiến bạn chìm đắm trong niềm vui và hạnh phúc đó. Tỷ kiên dáng mệnh như hôm nay, người tuổi tỵ cần đề phòng kẻ tiểu nhân ghen ghen đố kỵ, đặt điều nói xấu sau lưng con giáp này, Tuy có đôi chút oan ức nhưng bạn chẳng phải căng thẳng làm gì bởi sự thật sớm muộn cũng sẽ được phơi bày. Cứ luôn làm đúng nhiệm vụ của mình, luôn là chính mình là được rồi. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu, 7. Tử vi tuổi ngọ. Kiếp tài xuất hiện báo hiệu người tuổi ngọ sẽ gặp những vấn đề bất ngờ phát sinh trong ngày này. Những tưởng mọi việc đang trên đà thuận lợi thì một sự cố bất ngờ này sinh khiến bạn chẳng kịp trở tay. Kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn lộ sơ hở như thế này là ngay lập tức ra đòn, tấn công hiểm độc. Con giáp này nếu không có cách xử trí kịp thời và hợp lý thì mọi công sức bấy lâu gây dựng có thể tan trong chớp mắt. Bản mệnh nên bình tĩnh và cẩn trọng trong từng bước đi, dù thành công có thể đến chậm hơn một chút nhưng chúng lại mang giá trị rất cao. Trong ngày thứ bảy cuối tuần này may mắn ngũ hành hòa thổ tương sinh giúp các mối quan hệ trong gia đình bạn trở nên hài hòa hơn. Bản mệnh thật may mắn vì có được hậu phương vững chắc, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng luôn ở bên chia sẻ và động viên giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi, Bước sang thứ bảy này, tử vi 2021 người tuổi mùi sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong ngày có thương quan tại mệnh như hôm nay. Nếu tham gia thi cử, ứng tuyển thì sẽ khó có được kết quả như mong đợi người làm công ăn lương cũng sẽ gặp phải những chướng ngại cản đường con giáp này tiến tới thành công. Đây cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để con giáp này tiến hành đầu tư hay mở rộng kinh doanh buôn bán. Những rủi ro tiềm ẩn có thể khiến cho mọi dự định của bạn tan thành mây khói, khó tránh khỏi việc mất tiền. Cũng may là bên cạnh người tuổi mùi luôn có người ủng hộ, giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên hữu ích, từ đó mới tránh được họa mất tiền hao của này xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay là ngày trực bế, xấu mọi việc trừ đắp đê, lập hố rãnh. Bản mệnh cũng nên tránh các việc liên quan đến đất đai hoặc tiêm trích, phẫu thuật trong ngày này để không gặp các điều không may hay xui xẻo bất ngờ ập tới. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão. 9. Tử vi tuổi thân Thìn thân bán hợp, công việc của người tuổi thân trong ngày này sẽ có những bước tiến triển tốt đẹp. Năng lực làm việc của con giáp này được khẳng định, Cấp trên nhìn ra được tiềm năng phát triển của bản mệnh. Thiên tài trợ mệnh, người tuổi thân còn được đón những tin vui bất ngờ về tiền bạc trong ngày thứ bảy này. Bản mệnh nhận được một khoản tiền kha khá từ công việc phụ của mình. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng của bạn trong thời gian qua. Thổ kim tương sinh, người tuổi thân có một ngày yên bình bên những người thân yêu. Bản mệnh và nửa kia luôn dành cho nhau những sự quan tâm chăm sóc chu đáo. Đây là lý do tình cảm giữa cả hai ngày càng bền chặt giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Thìn, Tý. 10. Tử vi tuổi Dậu. Thìn Dậu nhị hợp, điểm báo tử vi thứ bảy cho thấy con giáp tuổi Dậu sẽ tìm thấy cơ hội để phát triển bản thân. Bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn sẵn sàng tiếp nhận những thử thách mới trong công việc. Ngày có các thần chính tài ở bên, con giáp này hợp tác làm ăn thuận lợi, hứa hẹn những khoản lợi nhuận không nhỏ trong tương lai, sự nhanh nhẹn biết nắm bắt thời cơ đúng lúc sẽ giúp bản mệnh tiến những bước xa hơn nữa. Ngũ hành thổ sinh kim mang đến cho con giáp tuổi dậu còn độc thân một cơ hội tìm được một nửa yêu thương của mình. Chỉ cần bạn mở rộng trái tim mình, đón nhận tình cảm của người ấy thì ngày bạn thành đôi sẽ chẳng còn xa nữa đâu. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, sửu. 11. Tử vi tuổi tuất, Người tuổi tuất làm nghề tự do trong ngày hôm nay sẽ được thực thần chiếu cố mà đổi vận trên con đường tài lộc. Con giáp này dễ gặp được quý nhân giúp đỡ tạo dựng các mối làm ăn mới đầy hứa hẹn. Đây là cơ hội không phải lúc nào cũng có được, hãy nhanh chóng nắm bắt. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của cục diện thìn tuất tương xung mà các mối quan hệ xã giao của con giáp này có chiều hướng đi xuống. Mâu thuẫn nảy sinh từ những bất đồng trong quan điểm, chẳng ai chịu nhường ai dẫn đến tranh cãi không đáng có. Bạn hãy điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, đôi khi im lặng lại là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này đó. Quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy cũng gặp không ít trục trặc khi mà thời gian dành cho nhau của hai người càng ngày thu hẹp. Đó là lý do khiến khoảng cách đôi bạn ngày càng xa hơn. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi đứng trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân tranh đoạt quyền lợi khi thiên quan xuất hiện trong ngày này. Bao nhiêu công sức bạn bỏ ra từ trước đến giờ có thể bị kẻ xấu tức đoạt lúc nào không hay luôn cẩn trọng và có sự đề phòng với tất cả những người có ý định tiếp cận vì mục đích xấu. Ngũ hành thổ khắc thủy báo hiệu con giáp này phải chịu không ít sự phê phán, chê trách của những người xung quanh. Đây không phải là lúc bản mệnh nổi giận, hãy bình tĩnh lắng nghe và dùng hành động cụ thể để chứng minh thực lực của bản thân. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 8 tháng 5 năm 2021 dương lịch là ngày Bính Thìn. Ngày can Bính không chỉ bệnh ở vai. Do đó, bản mệnh lưu ý không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay,